Và khi chúng ta hoàn thành xong Aerob này, chúng ta có cơ hội nhận được 35 đồng token Dozen ha. Đó các bạn thì quan sát thấy này, là đây sẽ có một nhìn suất tender ngẫu nhiên nha. Cũng như là top 5 thì bạn sẽ được một thẻ NFT đặc biệt này. Rồi top 6 đến top năm thì bạn sẽ được 300 đồng token Dozen ha. Ok thì link tham gia Aerobic mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận ha. Thì để bắt đầu làm Aerobic các bạn nhấn vào Start ở góc dưới màn hình cho mình này. Đó thì lúc này sẽ là một giao diện như này. Thì bạn có thể quan sát thấy này là dự án này được audit tức là kiểm toán bởi Verichain nha đó rồi các đối tác này như MetaDream hay Slowhouse hay Coinscope, Smart Chain vân vân và máy bay nhá Ok thì để tham gia airdrop này chúng ta sẽ tiến hành làm những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn thì nhiệm vụ đầu tiên thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án này cũng như là retweet bài đăng được ghim ha các bạn nhấn vào Twitter này kế tiếp chọn open để mở này Ok sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này rồi quay trở lại ha như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh Discord nha. Các bạn nhấn vào Discord này. Kế tiếp chọn Open để mở này. Sau đó nhấn vào chấp nhận lời mời ha. Ok như vậy là mình đã tham gia kênh Discord thành công. Mình sẽ quay trở lại này. Và tiếp theo nữa là nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành subscribe đăng ký channel kênh YouTube của dự án nha. Các bạn nhấn vào YouTube này, kế tiếp chọn Open để mở này. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào đăng ký này ở góc bên phải đấy. Rồi có thể bật nút chuông thông báo nữa này, chọn tất cả ha. Kế tiếp quay trở lại ha. Nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản Twitter của đối tác cũng như retweet bài đăng được ghim này. Các bạn nhấn vào partner Twitter nha. Kế tiếp chọn open để mở này. Ok thì đối tác ở đây là CryptoTag thì mình đã làm rất nhiều các dự án trên CryptoTag nên mình cũng đã follow theo dõi rồi nha. Sau đó bạn kéo xuống này, chúng ta sẽ retweet bài đăng được ghim ha. Các bạn sẽ like thích cả team này, đó sau đó nhấn biểu tượng này này chọn code tweet ha kế tiếp tag ba người bạn đấy nhá của a còng hoàng giang share này thì chỉ thêm vậy các bạn có thể follow theo dõi cái bạn telegram với mình và tag mình vào cũng được ha rồi thêm nữa là hoàng giang mmo này rồi hoàng giang crypto ok tiếp theo các bạn kéo xuống nhấn vào tweet này rồi sau đó các bạn quay trở lại ha như vậy là mình đã hoàn thành xong 4 nhiệm vụ. Tiếp theo nhiệm vụ thứ 5 là chúng ta sẽ hành join tham gia vào kênh Telegram của đối tác nha. Các bạn nhấn vào Partner Channel này. Đó thì kênh Telegram của đối tác là Aerobe Ninja thì mình cũng đã tham gia rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ hành subscribe đăng ký channel YouTube quảng cáo này. Các bạn nhấn vào YouTube ha. cái tiếp chọn Open để mở này. Ok thì ở đây mình cũng đã subscribe đăng ký rồi. Mình quay trở lại ha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ hành join tham gia vào nhóm Telegram nha. Các bạn nhấn vào group này kế tiếp chọn Join Group ở góc dưới màn hình ha sau đó quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha sau đó thì các bạn nhấn vào check để kiểm tra này thì ở đây bot hỏi là chúng ta đã tham gia nhóm Telegram chưa các bạn nhấn vào đăng để xác nhận ha theo nữa này là chúng ta sẽ đến này nhập username tên người dùng tiktok của chúng ta nha các bạn quay trở lại Discord này và quan sát ở góc bên trái dưới cùng này các bạn nhấn biểu tượng avatar và phần tên nha đó tự động sao chép rồi nha sau đó quay trở lại sáng ở đây này nhấn enter được gửi ha Tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành nhập username tên người dùng tài khoản YouTube hoặc là đường link kênh YouTube của chúng ta nhé. Các bạn quay trở lại YouTube này, nhấn biểu tượng avatar nha, Kế tiếp chọn kênh của bạn này. Ok, sau đó các bạn quan sát góc bên trái trên cùng này. Thì đây, đây chính là username của mình nhá. Mình sẽ sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha. Tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ web20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Ở đây thì chúng ta có thể lấy địa chỉ web20 của chúng ta trên ví MetaMask hoặc là ví trước Connect ha. Ok, như đây mình sẽ lấy địa chỉ web20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì trở thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance phần trên BS20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận ha. Ok, kế tiếp các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại ha. Xóa ở đây này. Nhấn enter để gửi ha. Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ nhấn vào đăng để xác nhận rằng chúng ta đã tham gia vào kênh Telegram quảng cáo nhé. Ok, sau đó các bạn sẽ nhập đường link bài đăng được tweet ở trên Twitter này. Các bạn quay trở lại Twitter nha, nhấn mục profile này, sau đó chọn tweet and reply này. Rồi thì đây chính là bài đăng vừa nãy, các bạn nhấn vào khoảng trống này. Kế tiếp sao chép đường link này này. Sau đó quay trở lại này, dán đây ha. Thế tôi được gửi này. Rồi lúc này sẽ được thông báo là congratulations, tức là chúc mừng bạn đã hoàn thành airdrop này nha. Ngoài ra các bạn có thể tham gia các nhóm Telegram của group Ninja này. Rồi tiếp nữa làm sao chúng ta có thể lấy đường link giới thiệu để có thể lọt vào top những người giới thiệu nhiều nhất ạ.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 Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.